Thưa quý vị và các bạn, siêu phẩm mới nhất của anh Hải Racing Statham mang tên phi vụ toàn sao đã ra lò. Trong phim anh chàng của chúng ta thủ vai một siêu điệp viên và sẽ mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác với lượng hormone phấn khích tăng vọt. Không nhiều lời nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Một phòng thí nghiệm bí mật do chính phủ Anh thành lập ở nước ngoài đã bị một nhóm khủng bố Ukraine tấn công và lấy đi một vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì vũ khí này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, không ai bên ngoài biết nó là gì. Để ngăn vũ khí bị tuồn ra chợ đen, cơ quan tình báo bí mật, anh đã cử người đến thu hồi vũ khí. Hệ số độ khó của nhiệm vụ này cực cao, người bình thường rất khó đối phó. Chỉ có anh hùng của chúng ta, điệp viên người Anh, Orson mới có thể thực hiện được. Sau đó, Nathan, Cục trưởng Cục Tình báo, đã tìm thấy Orson đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Orson đồng ý nhận nhiệm vụ chốt lời thỉnh cầu của anh. Vì độ khó của nhiệm vụ này, Nathan đã chuẩn bị cho anh hai trợ thủ đắc lực. Họ là bậc thầy hacker Sarah và Gigi David. Bản năng cứ như vậy, một nhóm ba người bắt đầu điều tra rất nhanh. Họ đã phát hiện một chiếc đĩa cứng chứa công nghệ vũ khí trong đại sảnh sân bay Ocean nhanh chóng dẫn đội xông tới và thành công xác định kẻ cầm ổ cứng. Bất ngờ, một nhóm người khác bỗng nhảy ra chặn đường. Họ sử dụng súng gây choáng để âm thầm xử lý một số đặc vụ. Đồng thời, kiểm soát camera tại sân bay để Sarah, Người đang giám sát không nhận thấy bất kỳ điều gì, nhưng may mắn, thay vì Ocean đã kịp thời phát hiện ra điều bất thường và nhanh chóng giải quyết, anh đã tiếp tục theo dõi mục tiêu và lên xe của họ. Nhưng mục tiêu lại vô cùng sợ hãi và lên cơn đau tim, nói rằng ổ cứng đã bị mã hóa, vì vậy Sarah cần sao chép nội dung trong đĩa cứng từ xa. Đúng lúc này, một chiếc xe khách dừng lại giữa đường vài người đi theo sau xe, còn vài người đàn ông lực lưỡng bắt đầu cắt cửa xe. May mắn thay, ổ cứng đã được sao chép xong. Khi cửa xe bật mở mãi cho đến lúc này, Nathan mới phát hiện ra đối phương là đặc vụ Mai. Mai và cả Ocean và Nathan đều làm việc cho cơ quan tình báo Anh. Nhưng họ thuộc các bộ phận khác nhau và là đối thủ ngang hàng. Chuyến đi của Mai cũng vì ổ cứng. Anh ta không muốn giành lấy công lao thuộc về Ocean, vì bên Mai người đông sức mạnh. Vì vậy, Nathan chỉ có thể dâng lên ổ cứng. Sau khi Mai rời đi, Sarah đã cố gắng bẻ khóa ổ cứng, nhưng Ocean nhận ra rằng cô ấy cần có chìa khóa. Nếu đã vậy, Ocean quyết định tìm ra ai là người mua. Sarah hack điện thoại di động của mục tiêu đã chết, để thu thập thông tin giao dịch cơ bản và biết được rằng, đó là giao dịch đầu tiên giữa hai bên, và họ không hay biết mặt của nhau. Vì vậy, Ocean đã vạch ra kế hoạch để Nathan đóng giả làm người bán ổ cứng đi thực hiện giao dịch. Rất nhanh, người mua đã xuất hiện và mang ổ cứng đã sao chép đi. Khi anh ta rời đi, Saza đã tìm ra danh tính của người mua người này. Tên là Pen Harris, anh ta là luật sư và cố vấn trong chùm vũ khí địa phương. Điều này cho thấy rằng chuyện này có liên quan đến Red. Để tìm hiểu cụ thể, Ocean bắt đầu tìm cách tiếp cận trang web thông qua điều tra. Saza phát hiện rằng, Crew sẽ tổ chức một sự kiện từ thiện ở Can vào ngày mai. Đây là cơ hội tốt nhất để tiếp cận anh ta, nhưng không có thư mời, họ không thể vào được hiện trường sự kiện. Sarah đã giúp Ocean nghĩ ra giải pháp cho vấn đề này. Ngoài hứng thú với súng đạn, Greg, cô còn rất yêu thích ngôi sao lớn Danny. Nhưng Danny ghét nhất là những kẻ như Crew. Bảo anh tham gia sự kiện từ thiện của Crew, không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng chuyện gì khó đã có anh hói lo. Ocean đã nắm được top của Danny, đó là video anh ta ngoại tình với chị dâu của mình. Để sự việc không vỡ lở, Danny chỉ có thể ngoan ngoãn gia nhập đội Ocean. Sau đó, anh ấy bay đến khán cùng với ASEAN. Ocean giả làm người quản lý của Danny, Sarah giả làm bạn gái của Danny. Kết quả là một nhóm ba người đã trà trộn thành công vào địa điểm tổ chức sự kiện ASEAN. Dự định của ASEAN là tìm cách hack vào điện thoại của Red và theo dõi mọi hành động của hắn. Sự xuất hiện của Danny, Red rất phấn khích và không nghi ngờ gì về danh tính của ASEAN. Và Sarah đi theo sau anh ta trong bữa ăn. Điện thoại di động của Grab bị trợ lý mang đến nhà vệ sinh bên ngoài văn phòng. Sarah chú ý đến điều này và lập tức đi theo cô ta. Cô đã cài đặt một máy phát bên ngoài văn phòng. Tuy không biết nguyên lý hoạt động của nó là gì, nhưng chỉ cần ở trong khoảng cách gần, nó sẽ có thể xâm nhập vào điện thoại di động của đối phương ở bên này. Ocean phát hiện cấp dưới của Mai cải trang thành nhân viên phục vụ tại địa điểm tổ chức sự kiện. Để ngăn anh ta gây rắc rối, Ocean đã đi theo anh ta đến nhà kho. Anh muốn thuyết phục đối phương, nhưng anh ta chẳng chịu nghe. Ocean không còn cách nào khác ngoài động thủ. Mỗi cú đấm tung ra đều là chí mạng, khiến tên cấp dưới hoàn toàn không thể chống đỡ. Hắn rút dao găm ra, nhưng bị Ocean đánh rớt. Cuối cùng, anh tung một cú trời giáng và hoàn toàn knock out tên cấp dưới của Mai. Lúc này Sarah cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và quay trở lại địa điểm tổ chức sự kiện. Danny và Sarah đến biệt thự riêng của ông ta ở Thổ Nhĩ Kỳ để Danny có thể tìm cảm hứng cho bộ phim sắp tới của anh trong vai một tỷ phú giàu có. Danny không đồng ý ngay mà đợi Ocean trở về rồi cả ba tìm cơ hội rời khỏi địa điểm tổ chức sự kiện. Thị của Sarah đã phát huy tác dụng, họ thành công xâm nhập vào điện thoại của Crew và phát hiện ông ta đang bán thứ gì đó với giá 10 tỷ đô la. Không rõ đó có phải là vũ khí bị đánh cắp hay không. Crew chỉ là người trung gian, người mua là ai vẫn chưa biết. Nhưng có thể chắc chắn rằng, người bán là người Ukraine. Để có thêm thông tin, Ocean sẽ để Saza và Danny chấp nhận lời đề nghị đi Thổ Nhĩ Kỳ của Grab. Nhưng Ocean và những người khác còn một việc phải làm trước khi bay đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là đảm bảo vũ khí do người Ukraine bán là thứ họ đang tìm kiếm. Sarah lần theo tín hiệu cuộc gọi của Crew với người Ukraine. Biết được vị trí của đầu dây bên kia, nhưng cô không thể hack được máy tính của người Ukraine. Cách duy nhất là phải cài được phần mềm virus vào đó. Giờ là lúc Ocean ra tay. Sau khi đã xác định được vị trí của người Ukraine tại một căn biệt thự biệt lập, Sarah xâm nhập vào hệ thống giám sát của biệt thự để điều khiển máy điều hòa bên trong nhằm phát tán thuốc mê. Sau khi mọi người đã ngủ, Sayan đột nhập vào phòng và phát hiện chiếc máy tính, sau đó cài phần mềm virus vào đó. Trong khi Ocean cũng nhét hết đồ đạc có giá trị trong phòng vào túi. Họ giả vờ tạo hiện trường như một vụ trộm. Tuy nhiên, khi Ocean đang rời đi, thì hai nhân viên bảo vệ đang đi tuần phát hiện ra và ép buộc Ocean phải nhanh chóng giải quyết cả hai và chạy trốn khỏi hiện trường. Trong thời gian này, Crew nhận được cuộc gọi từ nhà lãnh đạo Ukraine, người đã mời anh đến giao dịch ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi Crew vui vẻ đồng ý, Danny và Sarah đã bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và chuyển đến biệt thự sang trọng của Gert. Sarah đột nhập vào hệ thống giám sát của biệt thự khi Danny và Blake đi vắng. Sau khi sửa đổi màn hình văn phòng của Crew và để nó phát đi phát lại, cô lẻn vào văn phòng và bật máy tính để tìm thông tin hữu ích. Rất nhanh, Sarah đã phát hiện chi tiết giao dịch mà qua sim gửi cho Crew chỉ là một vài khẩu AK với tổng trị giá là 30 triệu đô la Mỹ. Để kiểm tra lại thông tin, họ liên lạc với Ocean để anh quay trở về ở bên này. Ocean đang theo dõi qua sim và nhìn thấy hắn ta qua lại với Pen Harris luật sư và cố vấn của Crew. Ocean nghĩ nếu chỉ là mua bàn AK thì Crew sẽ không để Pen Harris đích thân xử lý. Có lẽ những khẩu AK-47 đó chỉ là vỏ bọc. Olsen từ chối quay lại để tiếp tục theo dõi Ben Harris. Không ngờ anh bị Ben Harris phát hiện. Đường đi, anh ta đã sắp xếp cho người của mình ngăn chặn. Olsen cũng không nói nhiều, trực tiếp tung nắm đấm, rồi thêm một cùi trỏ để kết thúc. Ben Harris quay lại và bỏ chạy. Olsen đuổi theo nửa đường. Ben Harris giật lấy mô tô rồi phóng đi. May mà David vừa định vị được điện thoại di động của Ben Harris và cung cấp vị trí kịp thời cho Ocean. Vào dịch vụ kiểm tra điện thoại di động, anh đến một tòa tháp cao nhưng không có dấu hiệu nào của Ben Harris. Ngay sau đó, Ben Harris lao ra từ phía sau để tấn công. Ocean phản ứng nhanh, đồng thời tung ngã Ben Harris, khiến hắn rơi từ trên tháp xuống đất tử vong tại chỗ. David đến và nhiết xác vào cấp xe, rồi đưa Ocean rời khỏi hiện trường đến khách sạn nơi họ đang ở. David đã xem xét thỏa thuận mà Sarah lấy được từ máy tính của Crew, họ phát hiện hợp đồng mua bán này chính là key của ổ cứng trước đó. Họ mở thành công ổ cứng. Bên trong là một phần mềm trí tuệ nhân tạo có thể điều khiển được. Dãy trí tuệ nhân tạo này có thể xâm nhập vào bất cứ máy tính nào, thậm chí là các chương trình trí tuệ nhân tạo khác. Hơn nữa, đây chính là chương trình vũ khí bị thất lạc của phòng thí nghiệm. Độ nguy hiểm của nó không thua gì bom hạt nhân. Nathan thông báo cho cấp trên về tình hình cấp trên ra lệnh cho bọn họ phải ngăn chặn giao dịch. Theo thông tin từ trong điện thoại của Ben Harris, David phát hiện ra thời gian giao dịch của họ là 9 giờ sáng mai. Khi đó, người quản lý của Quasim sẽ đến khách sạn để đón Ben Harris đến xem trình điều khiển phần mềm có thể khởi động phần mềm hay không. Nếu mọi thứ vẫn bình thường, thì Gret sẽ gửi tiền cho Quasim. Tuy nhiên, phải có mật khẩu gồm 15 chữ số mới có thể khởi động phần mềm này và chỉ Gret mới biết mật khẩu này ông ta sẽ tự nói với Ben Harris trong quá trình giao dịch. Nói cách khác, thường vụ này bắt buộc Ben Harris phải có mặt, nhưng hắn chết rồi thì phải làm sao đây? Ocean không hổ là nhân vật chính, đã lập tức nghĩ ra biện pháp đối phó. Vì không ai trong số những người Ukraine từng gặp Ben Harris, nên Ocean quyết định giả làm anh ta. Còn cuộc gọi với Ben Harris và Krill, Ocean rể Sarah nhận điện thoại di động của cả hai bên vào thời điểm hai người liên lạc sau đó sử dụng công nghệ giọng nói AI để chuyển đổi giọng nói của Olsen thành giọng nói của Harris. Trường này của Olsen đúng là thâm sâu. Ngày hôm sau, Olsen bị người quản lý của Brazil đưa đến vùng ngoại ô để thực hiện giao dịch. Thứ đều rất thuận lợi. Olsen gọi cho Red để lấy mã 15 chữ số sau khi xác nhận rằng Red đã gửi tiền cho Brazil. Nhưng không ngờ tai nạn lại xảy ra như chúng ta đã nói trước đó. Olsen đã bị lực lượng an ninh tuần tra phát hiện khi lẻn vào biệt thự Ukraine. Oilen đã không giết mà chỉ hạ gục họ. Tình cờ là anh ta cũng ở đây hôm nay. Anh ta nhận ra dần ngay lập tức và dí súng vào đầu anh. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng vào thời khắc quan trọng. Chơi David, người đang phục kích xung quanh, đã bắn chết người đàn ông Ocean. Chộp lấy khẩu súng và khai hỏa. Lúc này, vài chiếc máy bay trực thăng bay đến từ xa và ngã xuống xuống hiện trường khó xử. Nhân cơ hội, lái xe bỏ chạy. Chiếc xe trúng đạn dừng ở ven đường sau khi Âu Cần xuống xe. Anh mới biết nhóm trực thăng thực chất là thuộc hạ của mày. Làm thế nào Mai biết về vụ giao dịch thì chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết Mai xuất hiện vào lúc này là để cướp công, Mai ra lệnh cho người của mình xử lý tất cả những người Ukraine tại hiện trường. Sau đó lấy đi hộp phần mềm ở ngăn sau của Arson. Rồi để vài người lại loại bỏ anh. May mắn, trò chơi David đã đến kịp để loại bỏ những kẻ này. Lúc này, Ocean và chơi chơi David phát hiện ra một chiếc trực thăng ở phía xa. Hai người vội vàng lái chiếc trực thăng cất cánh cùng lúc. Đồng thời, Sarah xâm nhập vào tài khoản của Brazil trong biệt sự và lấy đi toàn bộ số tiền vừa đến. Nhưng điều đó cũng đã làm bại lộ thân phận của cô vì bị Grab rượt đuổi. Cô phải đi theo Danny đang lái ô tô bỏ đi. Ocean biết được Sarah đang bị truy đuổi. Liền bay tới cứu cô đồng thời bắn một quả tên lửa trừ khử những kẻ truy đuổi phía sau Sarah xem ra Mai không phải là người tốt, có vẻ như anh ta có động cơ riêng. Nathan ra lệnh cho Orson đi tìm Mai ngay lập tức. Nhưng thay vì đi tìm người, Oron lại bay đến biệt thự của Crew dùng 10 tỷ đô la nằm trong tay. Đưa ra danh tiếng và sự tự do của ông ta để thực hiện thỏa thuận. Dù sao thì bây giờ Craig cũng đang mua bán vũ khí. Không lâu nữa ông ta sẽ bị cảnh sát Anh truy nã. Ocean có thể giúp Crew nếu ông ta chịu nói ra tên người mua, nhưng ông ta cần quyên góp tất cả 10 tỷ đô la của mình. Quill nghĩ lại, cũng đồng ý, tiền bạc không đáng là gì so với tự do. Người mua bộ phần mềm là hai người đàn ông giàu có ở địa phương, chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học. Họ đã lên kế hoạch phá hủy hệ thống ngân hàng thế giới bằng phần mềm này. Hệ thống ngân hàng tê liệt, tiền giấy sẽ trở nên vô dụng và một số vàng trị giá 40 tỷ đô la Mỹ của họ sẽ là phương tiện thanh toán duy nhất. Hai người chỉ cần ngồi không, ra giá, cũng sẽ dầu nước đố đổ vách ở sàn. Olsen nghe xong, bảo Crew đưa họ đi gặp hai người đó. Anh tin chắc rằng Mike cũng sẽ ở đó. Quả nhiên, sau khi cướp đi hộp phần mềm, Mai ngay lập tức đến gặp hai người họ để thỏa thuận từ đầu đến cuối. Mai đều có tham vọng của riêng mình, chỉ là không hiểu sao hắn ta lại biết được thông tin người mua. Crew đưa Danny đi thương lượng với Mai và những người khác để trì hoãn thời gian, còn Olsen thì cùng với Sarah và Davis tiến công từ bên ngoài quét sạch an ninh xung quanh. Ocean trong trang phục ban đêm, hệt như một bóng ma từ bóng tối. Tiêu diệt hầu hết kẻ thù bằng một phát súng trong. Phòng Grill, sau khi bàn bạc cùng với vài người chỉ có thể đi thang máy ra ngoài một cách nhanh chóng. Này phần mềm được kích hoạt và bắt đầu xâm nhập vào hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, trong lòng Mách lại nảy lên ý nghĩ sâu xa muốn lừa gạt người khác. Lập tức, mắt hắn ra hiệu. Sau chàng súng chát chúa, cả hai nhóm người đều thua, chỉ còn may làm ngư ông đắc lợi. Nhưng lúc này, Orson lại xông lên và giật lấy hộp phần mềm. Tuy phải mất khá lâu để hạ gục Mai, nhưng Orson vẫn là người chiến thắng. Cuối phim, Orson ngăn chặn khủng hoảng bằng cách giao nộp lại hộp phần mềm, sau đó tiếp tục kỳ nghỉ dưỡng của mình. Bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn có thích các bộ phim của anh nói Racing Statham không? Trong đó có bộ phim nào mà các bạn thấy hay nhất? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé! Mời các bạn đăng ký kênh để xem các siêu phẩm điện ảnh khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.